Tập tục mổ gà dâng cúng vào đêm giao thừa là tốt hay không? Tập tục của người Việt Nam mình thường là giết gà để cúng vào đêm giao thừa, nhưng theo sư thầy thích tịnh giác, việc người Việt Nam mình hay có tập tục giết gà để cúng vào đêm giao thừa. Tuy nhiên đó không phải là một tinh thần của đạo Phật, mà là việc không nên làm, không muốn nói là phạm tội sát sinh. Cho nên nếu muốn có một mùa xuân an lạc, hoan hỷ thì hãy tránh xa việc đổ máu và chết chóc. Làm cơm cúng tất niên và giết gà để luộc, cúng đêm giao thừa vốn là tập tục có từ lâu và đã ăn sâu vào biết bao thế hệ của người Việt Nam. Đó là một trong những nghi lễ không thể thiếu mỗi độ xuân về. Tuy nhiên bên cạnh góc độ truyền thống thì ít ai biết rằng việc giết gà cúng vào đêm giao thừa lại là một việc làm không nên nếu không muốn nói là phạm tội khi đứng trên góc độ tinh thần của đạo Phật và lương tâm của con người. Luận bàn về điều này nhân dịp xuân đến gần, nhằm giúp độc giả có một cái Tết đầm ấm, yên vui theo đúng nghĩa, phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với sư thầy Thích Tịnh Giác, sư trụ trì Chùa Phúc Sơn, thôn Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Nguồn gốc của đạo Phật là con đường ánh sáng để tu tập, để chuyển hóa nội tâm của con người. Còn cúng bái là thể nhập vào văn hóa phương Đông và Việt Nam. Thành ra vấn đề cúng bái không là một vấn đề chính của đạo Phật, mà gốc của đạo Phật là triết lý sống. Phải sống làm sao mà cảm thấy có lợi cho đất nước, lợi cho quê hương, lợi cho chính mình và tiết kiệm, phù hợp với sự tiến hóa của con người. Tôi thấy ngày 30 Tết chúng ta hay có tập tục bắt gà sống rồi cắt cổ, luộc lên để cúng ông bà. Thực ra đây là một việc làm không tốt, trong một gia đình nếu như ông bà thấy một đứa cháu bị bệnh thì cả cái Tết đó không có mùa xuân, chỉ toàn là nỗi buồn và sự đau khổ. Vậy hà cớ gì mà chúng ta lấy một cái chết này để nuôi sống một sự sống khác? Đó là không phải tinh thần của đạo Phật, làm như vậy là quý vị sẽ không có mùa xuân, thậm chí còn gây ra đau khổ. Con chó con gà dù là loài vật nhưng chúng cũng có cảm giác, có sự sống. Nếu chúng ta muốn có một mùa xuân an lạc, hoan hỷ thì nên tránh vấn đề đổ máu, sát sinh. Sư thầy tịnh giác nói, cũng theo sư thầy đôi khi vì là tập tục nên khó bỏ, khó thay đổi, khó thay đổi trong ngày 1, ngày 2, cho nên nếu có bắt buộc phải làm thì hãy tránh né vấn đề hành hạ súc vật, gây đau đớn cho chúng. Nếu có giết thì giết nhanh chóng, giết bằng công nghệ để con vật không phải chịu nhiều đau khổ. Thầy Tịnh Giác chia sẻ thêm, làm như vậy, sự bối rối trong tâm hồn con người cũng bớt đi, một cái chết bằng tiêm thuốc độc, bằng sự bắn, chết thật nhanh thì cũng cảm thấy bớt đau đớn hơn so với cái chết tứ mã phình thây, làm tổn thương cả người sống lẫn sinh vật đã chết. Sư thầy cũng cho rằng có nhiều gia đình theo phong tục, các cô con dâu trưởng sẽ phải dùng dao giết gà, sau đó luộc lên để cúng vào đêm giao thừa. Nhưng với một cô gái chưa bao giờ biết cầm dao để giết một sinh vật mà vì phong tục bắt họ phải cắt cổ gà, hành hạ con vật thì cô gái đó cũng không có một mùa xuân trọn vẹn. Sư thầy cũng nói thêm, phong tục đó chúng ta cũng nên thay đổi cho uyển chuyển, hoặc là chúng ta mua sẵn ngoài chợ, hoặc mua bằng đồ ăn khác để tâm hồn chúng ta thanh thản hơn. Để mọi người có một cái Tết đầm ấm trọn vẹn, thầy Tịnh Giác cho rằng hãy tránh sát sinh và chăm làm điều thiện. Hãy làm thế nào để có một cái Tết tiết kiệm, kinh tế, phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Làm sao để chúng ta không cảm thấy quá bức xúc, quá tiêu cực, để con cái không cảm thấy buồn, nhưng cũng không thể vì nhiều tiền, nhiều vật chất mà mới cảm thấy có mùa xuân. Chúng ta hãy làm mùa xuân từ tâm hồn chúng ta, chứ đừng đón một mùa xuân bằng sự đau thương, sự bất hạnh của những sinh vật khác. Sư thầy Tịnh Giác chia sẻ,